chắc là mấy bạn chưa biết là mình đang nói là mình đã chế tạo thành công cái gì đúng không bây giờ mình sẽ xuống dưới mình khoe cho các bạn coi nè đây đây đây ô mọi người kìa mọi người kìa anh em ơi anh em tập tập trung tập trung tập trung tập trung lại đây tôi có gì hết gì hết gì hết tôi có tin vui tôi có tin vui trời ơi nè nè nè như mọi người cũng đã biết á thì trong team bọn mình là có 8 người đúng không thì chắc là những bạn nào xem video của mình thì chắc bạn cũng biết rằng là trong team của mình hiện tại đang có 8 người đúng không thì có là mình nè anh mít dịch nè sammy nè simmy với lại là siro là có thể biến thành siêu nhân tứ trụ được còn ba người còn lại là kairon với lại là kamui và mimi thì không biến hình siêu nhân tứ trụ được cho nên á là có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh hãy chế tạo vũ khí biến hình cho ba người còn lại đi để cho đủ 8 siêu nhân luôn đã cho nên là mình nghe khá là hợp lý với lại á, là năm người á, thì bọn mình không thể nào mà có thể đánh lại bọn quái vật gọi là rất là đông ngoài kia được phải cần có 8 người thì bọn mình mới đủ người để có thể chiến đấu với bọn quái vật mấy bạn ơi cho nên hôm nay mình đã làm theo ý mấy bạn mình đã chế tạo vũ khí cho cho ba người còn lại nè à ok bây giờ ba ờ, người còn lại tập hợp đúng rồi chị có vũ khí á nha ghê không tập hợp tập hợp tập hợp à ở đây đầu tiên nè thì em nghĩ là người đầu tiên thì chắc chắn sẽ là Kairon rồi. Tên đó là em. Không sẽ cái cây. Bữa không? đây chính là cây đao hôm bữa ừ thì cái này là cây đao hôm bữa nhưng mà tôi đã gắn cho nó vào một cái con chip có thể giúp cho cây biến hình siêu nhân tạo ra bộ giáp siêu mạnh ghê không ôi gì ghê không đâu trời ghê không ghê không nè nè thử đi thử đi cũng tới rồi mọi người cuối thử đi thử đi rồi ok bây giờ nè mình chỉ cây biến hình nè bây giờ cây cây cây cầm cái kiếm không xong cây nhảy lên cái cái kiểu hơi siêu nhân hero biến hình là tự động biến thành siêu nhân hiểu không ủa gì siêu hero không phải siêu nhân tứ trụ à không bây giờ bọn mình là tứ trụ thì chỉ có bốn người thôi bây giờ bọn mình tập hợp 8 người thì phải gọi là siêu nhân hero chứ hiểu không ờ hợp lý hợp lý rồi ok rồi ba hai một siêu nhân hero biến hình ào ờ, oh, oh my wow, oh my god trời ơi cái bộ đồ siêu nhân cay ngầu quá cay ơi ủa mà khoan hình như có gì đó nó khác khác các bạn ơi ủa oh, cái bộ đồ cái bộ đồ tôi nhìn thì y hệt á, nhưng mà hình như là hình như là có một cái điểm nào đó nhìn khác khác bạn ơi ơi mấy bạn ơi mấy bạn có nhận ra bộ đồ của của của Cairo á ba siêu nhân còn lại á nhìn có khác gì gọi là ừ, năm năm siêu nhân đầy đầu á bạn chứ mình thấy bộ đồ của cai hình như có điểm nào đó khác khác á mấy bạn thấy khác chỗ nào nhớ bình luận cho mình biết nha ờ nhưng mà không sao nói chung là cũng rất là đẹp luôn thì cây đã biến thành siêu nhân đỏ rồi nè trời ơi quá trời cảm ơn ông à, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi yên tâm trời có tôi đây tôi sẽ luôn luôn gọi là gọi là sao ta giúp đỡ tất cả mọi người không chừa một ai hết ở ờ, các bạn ơi còn thế mọi người tránh ra còn tôi còn tôi lúc nhỏ mấy mấy mấy bạn coi phim siêu nhân á mấy bạn có thấy thích siêu nhân nào nhất riêng phong á nha là phong thích nhất là siêu nhân đỏ luôn á nhưng mà không hiểu sao lớn lên phong lại làm siêu nhân xanh buồn quá thôi không sao cả không sao cả nói chung á thì à, cây đon cũng đã biết thành siêu nhân rồi nè bây giờ à, cây đon à, thử sử dụng vũ khí của cây đon cây bây giờ tôi tôi kiếm cái con có con quái vật nào không cho cây đon thử sử dụng vũ khí coi à đây có con cầu là à đây đây đây vô đây vô đây tôi thấy à, bọn mình có nguyên Ê, tính ra ông nào bà nào ra ngoài không chịu đóng chừng cái chuồng cừu này nó ra ai vô văn quá vậy ai vô văn quá vậy trời ai vô văn quá mà không chịu đóng chuồng cừu em kêu cừu chạy ra ngoài hết rồi kìa trời rồi ok bây giờ nè cái đon nè cái đon giúp tôi nha bây giờ là tôi ờ, mọi người né né xa xa ra coi chừng bị quýnh á tại cái kiếm cái ừ. đon mạnh lắm bây giờ cái đon hãy uh, sử dụng vũ khí cái đon và chém thử uh, một cái con cái con gà đi chém thử con con gà cho nó đỡ phí ok rồi ok đây để thử chém mọi người tránh xa ra mọi người để chém bự gà đây, đây, tránh xa ra mọi người ơi tránh xa hai một cái gì mà yếu xìu vậy ông nội chém mạnh lên xíu coi cái gì mà chém yếu xìu mọi người né né né né né né mọi người né né né ok rồi bây giờ bây giờ bây giờ mình đánh con gà này nè gà không chết luôn á gà nó có gì ủa sao cây chém gà cái gì không bị vậy vậy lại coi ui kìa sao cây rồi lại lại sao cây rồi quýnh con gà bé tí tẹo quýnh nãy giờ không được cái cây trời ơi Dạo sao cuối cùng không biết là con gà luôn mọi Chết người. rồi bạn ơi Vậy là Kairon vẫn chưa thể nào có thể kiểm soát được sức mạnh của cái vũ khí này Mấy bạn biết không Vũ khí của Kairon á là một vũ khí được kết tinh từ lửa cho nên á là có thể gọi là sử dụng được tuyệt chiêu bắn ra lửa nhưng mà có lẽ là Kairon vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của nó cho nên Kairon còn hơi yếu chưa có thể quýnh bình thường được thôi các bạn ơi ờ. Ai, thôi được rồi người tiếp theo nè chắc là sẽ là Mimi đi ok thôi mọi người đi đi đi đi đi ra ngoài mọi người ơi trong chuồng bò à. thú quá thú quá ra ngoài ra ngoài ra ngoài Ui, trời ơi thua quá thua quá quay vào đây quay vào đây quay lên đóng cửa nha không thì mất bò mất kiều đó Ok, bây giờ là người tiếp theo sẽ là Mimi nha các bạn nha Tính ra là Mimi là người cuối cùng vào trong team ấy các bạn Mà không hiểu sao Mimi lại là người được uh, vũ khí trước cả Camui luôn các bạn ơi, kỳ ha <laughs> Ok, thôi bây giờ nè, Mimi uh, cầm vũ khí của mình đi à. Ờ. Ủa, kiếm đẹp vậy đây xin giới thiệu mọi người vũ khí của mimi chính là một thanh kiếm màu hồng rất là đẹp luôn bà đứng im cho tôi cho tôi cho mọi người xem cái được không bà nhảy tưng tưng tưng tưng hoài à đứng im coi đây à mấy bạn xem nè ở một cái cây kiếm rất là đẹp luôn nha ok bây giờ thì uh, mimi hãy biến hình cho mọi người xem nha mimi được không à, không ơi không ơi không ơi không ơi được đúng không sao anh bà mà mimi sao bà biến hình được bà có nói gì đâu mà làm sao bà hô lên mày ờ, tôi luôn á ơi mấy bạn ơi tính ra mỗi lần bọn mình biến hình á là bọn mình phải hô lên hey siêu nhân tứ trụ hoặc là siêu nhân hero biến hình thì mới biến hình được còn mimi mimi đâu có nói chuyện được đâu sao biến hình ta ừ ha hình như có gì đó <laughs> sai sai thôi bây giờ <laughs> bây giờ à đúng rồi tôi tôi tôi tôi nghĩ ra cách này hay nè bình thường nha mà anh em mình biến hình chung với nhau á là một mình tôi hô thì tất cả mọi người đều biến hình chung hết cho nên bây giờ làm ơn có ai đó đứng ra hô dùm dùm dùm cho bả đi tôi khổ okay. Ừ, à, rồi chuẩn bị nha <laughs> rồi bây giờ nha đúng không rồi bây giờ nè sammy mà kêu siêu nhân hero biến hình là mimi nhảy lên là kích hoạt vũ khí nha ok rồi chuẩn bị nè siêu nhân hero biến hình wow trời ơi mấy bạn ơi bạn coi nè mimi mimi biến thành siêu nhân hồng rồi nè các bạn ơi đâu đâu đứng im coi đứng im coi tôi xem coi ồ cái bộ giáp y hệt như bọn mình luôn các bạn ơi cái bộ giáp này đúng là bộ bộ giáp siêu nhân nè đây cái cây kiếm cũng là kiếm siêu nhân nè ủa mà khoan từ sao cái bộ của mimi hình như cũng thấy cái điểm nào đó sai sai khác khác bọn mình hay sao anh em ơi Ủa sao tôi thấy là bộ skin của Kairon Với lại Mimi hình như là khác tôi Với lại à, mọi người còn lại trong siêu nhân tứ trụ thì phải á Khác chỗ nào vậy ta Trời ơi tôi không biết luôn á Có bạn nào biết nhớ bình luận cho mình biết nha Chứ mấy bạn quan mấy bạn nhìn nè Mình thấy từ đầu đến cuối nhìn nó y hệt Nhưng mà nó có một cái điểm là nó sai sai thì phải Thôi kệ đi Nói chung là bây giờ là Mimi trở thành siêu nhân rồi đó Bây giờ Mimi thử quýnh cái con gà này cho tôi coi coi Quýnh đi Để coi có mạnh hơn của Kai không Chạy <laughs> tính ra là cái vũ khí của mimi là bằng vũ vũ khí của kairon luôn kairon tính ra là cái cây kiếm của kairon nó chỉ được cái là nó bự thôi chứ nó không làm được gì hết trơn cái cây trời ơi là trời trời đó ơi nè nè cho tôi mượn cái cây kiếm tôi coi coi đây các bạn coi nè cái cây kiếm của kairon nè nó to ơi là to luôn mà nó quýnh con gà mà cũng không chết được nữa mà trong khi vũ khí của mimi á là bé tí tẹo à mà có thể quýnh chết con gà luôn kairon phới phới quá kairon phế tính tính tính tính ra là cái cây này là bạn bạn chế tạo của mình đúng không ờ, ờ ờ ờ ờ ha thôi để từ từ đi từ từ rồi Kairon luyện tập thì Kairon sẽ kiểm soát được sức mạnh của mình thôi bạn ơi ok bây giờ ừ. nè mi mi hãy thử gọi là sử dụng ờ, cái cây kiếm này biến hình cho tôi xem coi à nhầm nhầm không phải biến hình à. sử dụng cái cây kiếm này để uh, gọi là sử dụng kỹ năng đặc biệt coi chiêu ôi trời à. trời ơi mấy bạn ơi sao mi mi bé xỉu vậy mấy bạn ơi bạn ừ. coi kìa mi mi bé tí tẹo ấy đừng có chạy đừng có chạy trời trời ơi như con chuột luôn kìa ôi ôi mấy bạn ơi mi mi bé tí tẹo như con kiến luôn bạn nhỏ hơn cả cái cái cái cái, cái ngón chân của mình luôn các bạn trời trời giờ mình đạp mi mi cái là mi mi bẹp bẹp bẹp dép như con tép luôn các bạn ê, ơi ê, không, không, đừng có làm đừng, có làm nha đừng có làm nha ê em trời, đâu có làm rồi. đâu mà ông siro với ông dịch đang đạp kìa chị trời ơi đạp khí thế vậy hai ông ác quá hai ông ác hai ông ác vừa thôi Nè bây giờ nha Tôi nói cho hai người biết nè Vũ khí của Mimi á Có kỹ năng đặc biệt Đó chính là giúp cho Mimi trở thành người tí hon Đó nghe hấp dẫn không à. Nhưng mà nha Bù lại nha tí hon nhưng mà không phải yếu đi đâu nha mà khi mimi biến thành người tí hon thì sức mạnh của mimi sẽ tăng mạnh theo cái gọi là độ nhỏ của mimi chẳng hạn như là ví dụ như mimi đang là một người bình thường đúng không là sức mạnh của mimi là một trăm phần trăm đúng không mimi chỉ cần thu nhỏ lại bé tí tẹo là sức mạnh của mimi sẽ tăng lên một ngàn phần trăm được không ghê anh nội Bây giờ nha, bây giờ là Mimi là biến thành teo nhỏ à mọi người à, gọi là không tin là Mimi mạnh đúng không? Bây giờ nha, từ từ coi kiếm cái con gì. À đây, bên đây nó có con heo nè, đây để tôi. Bây giờ nha, tôi đem con heo qua nè, con heo nó to hơn Mimi rất là nhiều nha. Bây giờ mọi người coi Mimi tấn công con heo nè. Đó, tấn công à, ờ, đi Mimi. Ờ tấn công đây. Nhanh lên. Mimi thử đánh nó coi. Wow. wow. Trời ơi. Một phát một thôi bạn ơi, một phát một chết luôn. Bây giờ là anh dịch đứng ra cho Mimi quýnh thử. <laughs> ơi, wow trời ơi mấy bạn ơi bạn thấy chưa mặc dù mặc dù là mimi biết thành thu nhỏ té bé tí tẹo tè teo rồi nhưng mà mimi vẫn rất là mạnh luôn nha các bạn nha cực kỳ mạnh luôn ok rồi bây giờ là thưởng cho mimi một ổ bánh mì nè đó thưởng cho mimi ổ bánh mì ok rồi tiếp theo người người tiếp theo à, còn ai ta còn cả mui đúng không tôi tôi người cuối cùng đây người cuối cùng đây chờ mãi đến giờ Ê, chết rồi mui ơi em lỡ quên chế cho chị giờ sao ta à, em ở à, quên chế tạo cho chị rồi giờ đâu, sao đâu. giờ hoặc là đưa cho chị hoặc là bây giờ chị sẽ đấm em à, à, à, à, à, à Người bây giờ bây giờ em biến hình siêu nhân rồi bộ giáp em cứng lắm chị nhắm chị đấm em được không đấm được luôn đấm mặt đó em mặt em lúc là chả trống trời ơi <laughs> đấm tôi gậy gậy gậy cái mắt kính của tôi sao mà nội ok thôi được rồi mệt cái đùa chị thôi bây giờ nè mấy bạn chuẩn bị coi coi vũ khí của camui này nha vũ khí của camui là cái vũ khí đặc biệt nhất ở trong đây luôn nha bạn bạn biết tại sao đặc biệt không bởi vì bạn xem nè chuẩn bị nè ba hai một Trời ơi Mấy bạn thấy vụ Mấy bạn thấy vũ khí của vui chưa Đây Bởi vì mình ơi <laughs> trời Ê, tính tính ra tôi lỡ tôi quay cây súng có mấy cái hả tung chúng mọi người xong mọi người ngất xỉu hết trơn Ê, anh em tỉnh dậy anh em à, ông, em nghĩ sao là em cầm cái súng đấy em à, không vậy, vậy đó sao mà dám ngồi dậy đây mọi người ơi Tôi giới thiệu cho mọi người nha Vũ khí của Camui á là một cái vũ khí là một cây súng Được chế tạo bằng gọi là gì ta à, Mảnh vỡ của mặt trăng Kèm theo đó là một loại titan cực kỳ gọi là gọi là cứng ở trên thế giới này Và sức mạnh của cây súng này á là nó có thể gọi là bắn nó được tia laser từ con gì ta cái con gì con con con boss trên mặt trăng á mọi người nghe ghê không? À. Thôi cầm súng này không cầm bắn đâu Phong Cứ cầm đập vào mặt quái vật nó tự chết rồi Không, không, bắn đâu không Chắc anh luôn. bắn nó mạnh hơn anh mà khoan nha cái cây súng này của Camu các bạn thì có một sức mạnh đó chính là có thể phá vỡ bất cứ cái block nào trên đời này bất cứ block nào có thể phá vỡ được hết luôn nghe rồi không Ồ. Ờ, đúng rồi mà với với lại tại sao Camui biết tại sao mà em gọi là tặng cho Camui cây súng to thế này không tại sao bởi vì là ca mui là một người có gọi là cơ bắp cuộn cuộn cho nên mình quyết định là mình tặng cho ca mui cái súng này không à không có biết không cơ bắp chị cuộn cuộn á là để đấm vào mặt em đó em à, em giỡn thôi mà ca mui ôi ca mui thùy mị nết na được chưa đó mặc dù là bên ngoài nè à, mặc dù á mặc dù là bên ngoài bạn có thể thấy là cây súng này nó rất là to đúng không nhưng khi vào bên trong bạn thấy cái cây súng nó sẽ nhỏ đi đó cho nên là không lo là bị tung trúng mọi người đâu rồi bây giờ nè ca mui hãy sử dụng khẩu súng này và biến hình siêu nhân đi mui rồi đi đâu ngoài đây đâu ngoài đây Ờ, đứng xa xa ra biến hình nào nhỉ? bây giờ biến hình hả biến hình thì ôi trời phải né né nè cái cây súng này to quá đập vô mặt em giờ bây giờ nha ừ. cam mui, <laughs> trời cây súng nó to dễ sợ bạn ơi mệt để sao <laughs> bây giờ bây giờ cam mui à cầm cái súng còn cao hơn bả luôn á trời ừ tính ra bà cam mui bả lùng mà mà sao cái cây súng nó cao hơn bả luôn bạn ơi không sao chị trời chị ờ, chị cứ coi như cái khẩu súng nè để tập tạ đi chị chị cầm một thời gian chị sẽ cao lên nữa không rồi ok Bây giờ Camui hãy hô lên siêu nhân tứ à không nhầm, siêu nhân hero biến hình. Sau đó nhảy lên cái là Camui sẽ biến thành siêu nhân đó Mui ơi. Đó. <laughs> siêu nhân hero biến hình. Wow. wow Trời ơi. Camui biến thành à, Ok từ từ từ từ từ từ Camui đừng Camui <laughs> đừng Đừng có quay vòng tròn nữa Cái súng của bà to quá Đây đây Bây giờ nói Bây giờ mình nói chuyện Camui Bây giờ mình đây. nói chuyện với Camui mình phải nằm xuống nha các bạn nha. Nằm xuống. Ok. Rồi nằm nằm nằm xuống nằm xuống. <laughs> À Mui ơi. Camui quá. Ơi Mui ơi, cái vũ khí của Camui à, giúp cho Camui biến thành bộ giáp siêu nhân màu xanh kìa. Chị đứng im nha, coi coi coi chừng cây súng nó đập vô đầu em á. Đây em coi coi. Đây các bạn coi nè. Đây. Rồi. Như các bạn đang thấy thì bộ giáp của Kamui cũng y hệt như là siêu nhân tứ trụ thôi Chỉ khác có một chỗ là sẽ là có màu xanh lá cây nha các bạn nha Bộ Kairon thì sẽ có màu đỏ Còn bộ của Mimi thì sẽ có màu hồng nha các bạn nha Đấy mỗi người một màu Bây giờ nè Kamui đã biến thành siêu nhân rồi Ủa mà hình như Kamui cũng có điểm khác bằng mình Thôi được rồi kệ đi để cho mấy mấy mấy bạn fan đoán thử coi coi là khác chỗ nào nha các bạn nha Ok Bây giờ nè Mui đã rồi biến thành siêu nhân rồi Mui cảm thấy cây súng này nhẹ hơn không Em mà tính ra cầm nó chị chả có cảm giác gì luôn á Như cầm cái kiểu mấy cái quả táo hoặc là cái gì đó bình thường thôi à Ừ Bạn đúng rồi Tại vì khi ca mui biến thành siêu nhân thì tất nhiên sức mạnh của ca mui phải tăng chứ sao Bây giờ nè mui theo em Bây giờ thử kiếm cái gì đó để à, cho ca mui thử À đây có cái uh... kiếm gì, kiếm gì? Đây đây đây Ở chỗ này là có cái phi thuyền nè Bây giờ ca mui đứng xa xa ra ca mui thử bắn cái phi thuyền đi luôn Mọi người đừng xa đừng anh hai chị em tránh ra nha tránh ra nha tránh ra nha mọi người tránh ra nè tránh ra tránh ra tránh ra có chừng ba bắn bắn trúng mọi người ok bắn đi chị Ôi Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy Ui, wow. trời ơi Trời ơi wow. các bạn ơi Mình tưởng là Camui yếu lắm Tại vì nãy mình thấy Camui bắn vô phi thuyền mà phi thuyền không bị sao hết Nhưng chiếu cái cái phi thuyền nó nổ luôn Trời ơi trời ghê thiệt ghê thiệt Thôi ờ, nhưng mà vẫn, vẫn còn vẫn còn yếu quá Chưa thấy được sức mạnh Bây giờ thử uh, thử uh, bắn giờ, thử đúng không? Muốn thử đúng không? Muốn thử đúng không? Phong tránh ra, phong tránh ra, phong tránh ra, phong tránh ra Rồi, tránh ra chạy <laughs> ê ê bà nội tính ra bà ép vừa thôi sao bà bắn ông ông dịch chết queo vậy ơi ông dịch nằm Đâu, mất vì mặt luôn mà, vì đánh vô mà vì bây giờ nè bây giờ em chỉ nè bây giờ có một cách này rất là test hay nè đó chính là mặt đất hiểu không đất rất là cứng cho nên bây đất giờ à? chị chị thử à, chị chị thử gọi là à, bắn cái súng này xuống dưới đất coi thử đi xuống dưới đất luôn xuống chỗ chị đang đứng luôn nhá đúng rồi đúng rồi bắn đi luôn ok hay ra ôi cái ok ôi cái gì Trời đất ơi sức công phá nó lớn lắm luôn á Trời ơi bạn ơi, mà bắn xuống đất cái lũng nguyên cái lỗ to Chù dù luôn, ghê thiệt, cái gì mà ghê quá vậy Camui Wow, tính ra bạn là vũ khí của Camui có thể nói là vũ khí đặc biệt nhất và mạnh nhất ở trong gọi là ba người còn còn lại luôn các bạn ơi Wow, ghê thiệt, ghê thiệt Camui <laughs> Camui ơi Giờ sao lên Giờ sao lên chị à, thôi ở dưới đó đi chị giờ còn cách nào lên nữa đâu ok bạn ơi thì các bạn thấy vũ khí của ba người này có xịn hay không nào nhớ bình luận cho mình biết nha chứ mình thấy vũ khí ba người này xịn các bạn ơi ủa cái gì kia ủa ờ anh em ơi ở đâu ờ. ra một cái con một cái con kiều bị đột biến vậy ủa sao lại ủa sao siêu cưỡi con cừu gì to vậy ủa trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn thấy không do là cái thế giới này là thế giới zombie các bạn có rất là nhiều loài động vật bị đột biến cho nên đó bạn thấy không là tự nhiên cái con cừu đang bình thường thì nó biến to lên khổng lồ luôn bạn ơi không khoan từ mình thấy con con cừu này quen quen có khi nào do ông dịch biến con có con có con kiểu to lên không mình như danh la mình như danh la à trời ơi dịch này nghịch của nha anh anh làm ơn đi lúc mà bọn mình đánh nhau quái vật cái là anh biến đồng đội to lên chứ anh đừng có biến cho quái vật nó to lên nha đúng rồi là coi như là coi như là toan á anh ơi ok ơi bà cá mui bà lên đi <laughs> Lên được rồi, lên được rồi em ơi Ghê thiệt, ghê thiệt Đó bạn thấy không, vũ khí Camui là ờ, rất là mạnh luôn nha Bây Ông giờ là... Ờ, sao anh? bố anh hư rồi phong ơi lấy anh test mấy lần nữa anh không biến to được mà Nè, anh, anh dụng người biến to mà ờ, Thôi, không sao đâu anh anh không biến to được thì mấy mốt anh tập luyện lại thôi tại lâu quá dịch cũng chưa sử dụng cái vũ khí Ủa, này anh mà rồi anh nhìn lại em nhìn mọi người đừng sai là anh đứng một mình một chỗ nè trời đất ơi tôi không to đâu mà những người xung quanh tôi to chả lẽ bây giờ cam mui biến to này mà cam mui cầm thêm cây súng này gì súng kia ơi khoan khoan hợp lý hợp lý bây giờ mà cam mui biến to rồi mà cây súng của cam mui nó cũng to theo trời ơi trời nó bự bằng ngôi nhà luôn các bạn thôi trời giờ đây biến bọn em à, nhỏ lại đi Cam mui bằng súng cái bằng san bằng cái làng mình luôn á thôi bất bất tiện quá biến em em nhỏ lại mọi người á Mấy bạn ơi, bây giờ thì Hero Team bọn mình đã tập hợp đủ 8 người rồi Và ai cũng đã có vũ khí để biến hình siêu nhân rồi Mình nghĩ đã đến lúc Hero Team bọn mình phải tiêu diệt hết bọn quái vật Để đem lại bình yên cho ngôi làng này Mọi người thấy tôi nói có đúng không nào? Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng đúng không? Vậy bây giờ anh em đã sẵn sàng cùng tôi đi tiêu diệt bọn quái vật chưa? Sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không ê tôi mới vừa nghe ai ông ông nào kêu chưa đó ai, ông nào ai, ai, chưa nè chưa nè này thì chưa này trời ơi tinh thần đồng đội ở đâu hả cay tại sao cay lại làm như vậy bây giờ nè cay đã sẵn sàng chưa giờ ông ngon nói chưa cái cay rồi rồi đúng không <laughs> ok bây giờ anh em hãy cùng nhau lấy vũ khí của anh em ra nào hey. ôi lấy vũ khí ra anh em ôi chạy vào luôn quá Trời ơi, đứng chung với bà Mui à, em cảm thấy vũ khí của em nó nhỏ bé quá vậy đây Ở chồng thì to, thằng tập sau chế cho bà ấy khác đi Trời ơi, rồi, để tôi đứng ra ngoài, để tôi đứng ra ngoài, để tôi đứng ra ngoài Lui lui lại, chị lui lui lại, chị lui lui lại à, Rồi ok, bây giờ này, <laughs> dịch, dịch, dịch, dịch, dịch, dịch đi vô trong Rồi ok Đó. Rồi dịch lấy vũ khí ra dịch rồi, ok, bây giờ anh em có thể thấy rằng là Hero Team một mình đã tập hợp đầy đủ Và ai cũng có vũ khí Ở sao mày, vũ khí của bà đâu? À, chưa đưa Ừ ha, tính ra mình quên mất là vũ khí của sammy sammy đưa mình để mình sửa chữa lại cho sam mình chưa đưa bạn ơi à, xin lỗi nha tôi lên tôi lấy lại trời tào lao quá tôi lên tôi lấy lại à, thôi sammy hay bà cầm đỡ cái đùi gà được không ông bị điên không à vậy thôi tôi lên tôi lấy cho One eternity later. Đây nè, đây nè Sam ơi, trời ơi, cây đại à. liên của bà nặng quá. <laughs> nè nè của à, bà nè. Trời ơi, cái đại liên yêu thích của tôi. Trời ơi Xong bạn rồi. ơi, hài thích luôn á tính ra cái cây súng của bà ca mui nhìn nó to to thôi nhưng mà thật ra nó không có nặng bằng cái cái cây đại liên của của Sammy luôn các bạn nặng ơi nặng luôn á ok thôi rồi tập trung nào mọi người ơi vậy là bây giờ hero team bọn mình ai cũng đã có vũ khí ai cũng đã có giáp siêu nhân và đặc biệt hơn nữa là hero team bọn mình đã tập hợp đủ 8 người bao gồm Simmy, Mimi, Siro, Sammy, Phong Cận, Kairon, Mr. Dịch và ca mui đã đầy đủ 8 người rồi như vậy có nghĩa là hero team bọn mình đã có thể tập trung hết tất cả sức mạnh lại rồi Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi tiêu diệt hết tất cả bọn quái vật ở ngoài kia Để lấy lại sự bình yên cho ngôi làng hero team yêu dấu của chúng ta Mọi người có đồng ý không nào? Đồng ý, đồng ý, đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ như thế nào? Anh em chúng ta cùng nhau biến hình thôi hey, Siêu nhân hero Biến hình Ha <laughs> ok mọi người ơi, vậy là bây giờ siêu nhân hero bọn mình đã gọi là biến hình siêu nhân hết rồi. Anh em thấy bọn mình cũng ngầu không nào? Trời ơi, nhìn bọn mình ngầu quá anh em ơi. Ai cũng có áo giáp hết trơn và ai cũng có vũ khí xịn hết trơn á. <laughs> Bây giờ thì còn chân trời nào Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài kia Và tiêu diệt bọn quái vật ở ngoài kia thế nào anh em ơi Được rồi bây giờ Sammy bấm nút mở cửa đi nào Anh em à. chúng ta cùng nhau Tiến lên, lên. lên.